làm chứ không biết làm vô đứng nhìn cũng ừ, đang nhìn không biết chào thứ hai làm gì đó chắc ớt xào này gì đây không biết nữa sao cải à, củ cải cà rốt đó hả yeah. Dạ. mình kiếm uh, chút chát rồi chứ ở đây cô thấy uh, à, đang trộn uh, à, gia vị nha các bạn bữa nay à, không à, tuần này chỉ có cơm thôi không có nước mắm dưa leo gì hết á Dạ. Tỉnh thất diệu pháp nha. Đó. Đây là tỉnh thất diệu pháp ở ờ, xã Nghĩa Tứ. Mình xem coi hôm nay mình ờ, lại đây có mấy người làm đây nè. Bữa nay đi đám đâu hết trơn rồi, còn có mấy người à. Đi vô xem chỗ nhà bếp coi được ờ, bốn năm người gì đó. Đây bữa nay à, tỉnh thất diệu pháp được 4 người 5 người đó. À? ở đây à, được 5 người mà 5 người lão tướng không đó nha lão tướng đó, lão tướng nè đó, lão tướng là sáu nè làm nhưng không biết làm vô đứng nhìn cũng ừ, đang nhìn cũng chào viên hai làm gì đó chặt ớt chặt ớt hả à, chị làm nước mắm phải không làm được không nghe không làm nước mắm mà trộn ờ, vô đồ ăn à. còn bà bên đây ờ, bà xào gì nè xào này gì đây không biết nữa. phải xào cải à, củ cải cà rốt đó hả dạ yeah. đó công tác diệu pháp hôm nay được ờ, bốn năm người mình đang vô cái đó mình kiếm ờ, chút chát rồi chứ con cái gì nó gửi gì thấy thảm quá nó gửi gì chào chú ngô chú ngô ờ, đang chiên đậu hũ ừ. thấy thấy tôi tưởng là có dân mới cũng mừng mừng <laughs> thấy có người tới là thấy mừng phải không ờ bộ tính đang nghỉ hay gì hả để ờ. nấu nồi canh không nổ <laughs> bây hôm nay hôm nay nó về thịt hết rồi nay thịt bò chứ ừ. chai cho ở đây cô thấy à, đang trộn à, gia vị nha các bạn ơi các bạn có xem à, thấy mà ở đây à, cô thúy này là đầu bếp chính ở à, tỉnh thất diệu pháp nha các bạn ơi đầu bếp chính <laughs> đó có một người tới nữa kìa ô oh, chào cô trời ơi ờ mà với hai chứ đó thấy chưa chờ đợi quá trời quá đất trong như nước uống luôn đó được năm người ở đây được cô này nữa là sáu người <laughs> đó

lên mình làm cứng đi vừa, vừa, ăn thôi được quá rồi à, nó lên thông cảm đi không là được ăn rồi khỏi còn muối rồi cái đó là tới giờ ờ, củ cải trắng Trời đó đàn ông ờ, ngồi chiên ờ, đậu hũ nha ờ, chưa cái này đây mới mới lợi thêm mới thêm một đồ để tới nữa nè sáu phần trăm quá trời đó dạ cho hai like luôn ừ. ờ ờ em à bữa nay đi đám cưới gì hết trơn nè dạ, cái đầu trên đầu dưới đầu đám cưới trơn hỏi thịt với đầu hũ mà phải cái nào thịt ngon hơn ừ. Nè em thấy rồi em Con nào kia tám gì đó hai thao nãy là hai thao hai đĩa vô để làm gì luôn cho hộp luôn hả đến để coi coi để coi coi rồi ấy rồi còn dư hết cho ngảo hả cho dạ, gạo đâu bạn cái đâu vậy? gạo đâu nói đứng trước đâu đó con gạo dạ. thôi ăn kia quá trời kìa nghe con. ngon rồi đó mọi người không biết sao nha ờ chứ đâu sao giống được phải không người mặn người lạc chứ Hãy biết nội đừng nghỉ ngơi thương binh vẫn làm chứ hả làm chuyện nhẹ <laughs> đi bị mới được nghỉ chứ ừ hỏi không hỏi bữa nay à, hôm à, tuần này à, chỉ có cơm thôi à, không có nước mắm dưa leo gì trơn á à, không có đậu hũ à, không có cái gì đậu que gì á con trộn mà có đủ hết trơn mày nói con trộn mà đủ vô đó rồi à thiếu thiếu có đậu thiếu đậu nữa nè không mà vậy cũng được rồi bị nay à, đơn chiếc quá ở nhà này có có bốn năm người à ừ. ít, người bữa nay ít người thông cảm đi bữa nay vậy là giỏi lắm rồi đó mà hôm tao hồi tao nó chết rồi bữa nay mà không ai mình tôi chắc chết chứ không sống nổi mà để đó đó ờ, trời ừ. ơi có làm vô có thiệt cái đồ đem vô trời ơi vô ba hai quá à quá hả ừ ờ nhóc có chơi của nó lột ăn ra không ngán rồi ờ, ờ, mà tôi với tám rồi còn tiêu ăn không thì cũng đâu à rửa cuốn cái tách đó vô rồi nó hỏi ờ, mà chứ phải sớm vậy hay là hỏi ông trời có vợ không rồi chứ mà không có lỗi rồi hầu có bà con nghĩa rồi cái này mới ngon nhất này rồi em thấy để mà tụi này là bình thường á ừ. cái này bỏ <laughs> vô vô đem vô đó rồi lựa gọn như mạnh nhiêu không để nguyên không được ờ, được cái nhiều ngon không vô bọc vô vỏ à, trước rồi vô đi nó già mới già vừa vừa ừ, của mình sao của mình sao ờ, còn nhóc mà lần nữa cái nào bằng bằng không bằng là để đó bán có nhiều bán rồi bốn làm giờ bốn làm mình bán rồi còn nhiều lắm rồi nhiêu rồi tám rồi làm giỏ mấy hàng tám có chừng không có để muỗng nha rồi chứ muỗng chết đã con ờ, muỗng hết trong mà à, mấy cái mới này là có vô rồi đây nè bọc không để đây nè nhẹ nhẽo làm được thì cái mà được mà không cái mà hỗ trợ được được có muỗng đầu nha này tao gài không không cổ nha ở không chứ lãnh đường đó mời qua lãnh lương mà không muỗng, mình gài đó mình gài đó tao mở gài nha triệu mấy triệu chín cũng chịu mấy triệu mốt cũng chịu mấy sáu hả triệu sáu giống như là ờ, đương bác sĩ đó triệu sáu ờ, hạt mấy Đưa hộp Đưa hộp có cây hộp đó là ở dưới rồi đâu hết kìa Cái này không có Rồi nãy giờ lấy cây này nha ừ. vậy không còn nhiêu đâu ô trời ổng kêu mới chừng trăm ba thôi đó lại à, mới hết rồi chưa đó à, mình mới có thao mấy là 80 vậy đó coi coi đi kiểm coi dễ siêu dễ. Hộp của chị nó còn có chừng ba chừng hộp nữa ha. Làm sao rồi vô không dạ. mẹ đi. ngay nó trăm rưỡi gì đó. Dạ. Vô anh em. Mày nhiều cho bọn đi lên Vô bọn đi. Đó, có tao. Ừ thì ý là ý ông thầy ông nói là bữa nay ít người là không ai đó trăm hai ý là dân mình lại làm phụ thì cũng lấy được nhiều lắm. bịch chơi trong bịch dạ rồi bây giờ dương hai đi về trước đi rồi sách về trước đi rồi sách hết không phụ chưa sách phụ chưa không hết đâu rồi bye bye dạ